không tới chỗ rồi dạ phải tới chỗ coi là của băng tuyết rồi leo lên lại rồi leo lên leo lên leo lên leo lên leo lên leo lên ba đứa rồi chưa này đâu này đâu này đâu này đâu này đâu đẹp đẹp đẹp rồi đẹp rồi rồi đi lên để đi leo lên rồi leo lên ôi trời ơi ờ, ờ, ờ. chưa chưa chưa Vậy chỗ nào? Chỗ dưới đất nào? Vậy đi.